Chiu Ti kính chào quý khách. Chiu Ti chuyên phục vụ trà sữa, trà chanh, cà phê, đồ ăn vặt, tưng bừng khai trương cửa hàng ngày mùng 9 tháng 11. Chiu Ti giảm giá ngay 20% khi mua một món đồ uống đầu tiên, mua hai đồ uống bất kỳ tặng một đồ uống tương đương, đặc biệt mua 4 đồ uống tặng ngay một món ăn vặt tùy chọn. Đi nhóm càng đông càng nhiều ưu đãi. Chiu Ti, đồ siêu ngon, uống cực đã. Đến Chiu Ti nhanh nào!